Xin chào các bạn, mình là Kiều, Bạch Hoa Hồng. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách sử dụng mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng, sao cho đúng cách điều trị nhanh và đạt hiệu quả cao nhất nhé. Đối với điều trị mụn thì các bạn cần xác định được nguyên nhân dẫn đến mụn như mụn ở độ tuổi dậy thì, thường nữ từ 13 đến 17 tuổi và nam từ 16 đến 17 tuổi. Đối với làn da khô, dùng khoảng từ 15 đến 20 ngày, từ 3 đến 7 ngày đầu bạn sẽ thấy làn da hơi sưng ở vành mắt và ửng đỏ hai bên má, hơi lan tan ngứa. Đó là dấu hiệu của mỹ phẩm đang thấm sâu vào trong làn da để đẩy các chất độc tố, gốc mụn, cặn bã kem phấn còn đọng lại dưới da. Quý khách chú ý, chỉ nên thoa một lớp mỏng, vừa đủ lên bề mặt da để thuốc ngấm từ từ vào làn da và điều trị mụn được hiệu quả hơn vì làn da rất nhạy cảm. Dùng khoảng 10 đến 15 ngày thì da bắt đầu khô sạm đi, 15 đến 20 ngày thì bắt đầu bong tế bào chết ra ngoài, lớp tế bào lão hóa bong ra trông như vảy cầu, bong nhiều ở vùng miệng, cánh mũi và hai bên gò má, bong ít ở chán và cằm. Quý khách tiếp tục thoa thuốc đến khi thấy tế bào chết bong đều khắp mặt, đồng thời mụn giảm từ 60% trở lên thì ngưng 40 ngày để da phục hồi lại. Lúc này, da của bạn đã được thanh lọc và loại bỏ hoàn toàn các độc tố ra bên ngoài. Sau 40 ngày, nếu vẫn còn mụn, thì tiếp tục điều trị kỳ tiếp theo để loại bỏ sạch mụn. Cảm ơn các bạn đang xem video. Nếu thấy hay, vui lòng like, comment và chia sẻ nhé. Đối với làn da có nhiều nhờn, thường dùng từ hai chai trở lên. Đối với làn da này, triệu chứng sẽ ít hơn, nên thời gian điều trị sẽ chậm hơn so với da khô, vì khi toa lên thuốc sẽ thẩm thấu vào làn da và lấy đi những chất nhờn dưới da trước, sau đó độc tố và những gốc mụn dưới da sẽ được đẩy ra ngoài để điều trị khi làn da đã hơi bong và trắng sáng lên đồng thời giảm mụn được từ 60% trở lên thì ngừng thuốc 40 ngày để da phục hồi lại. Trong thời gian này, thuốc vẫn còn thấm thấu dưới da để điều trị. Sau 40 ngày, nếu vẫn còn mụn, thì tiếp tục điều trị kỳ tiếp theo để loại bỏ sạch mụn. Đối với làn da dầu, thường dùng khoảng 3 5 chai trở lên. Đối với làn da này thì thời gian điều trị sẽ lâu hơn so với da khô và da nhờn vì khi thuốc thẩm thấu vào làn da sẽ lấy đi chất dầu dưới da trước. Khi dùng sẽ không thấy triệu chứng gì hết, nên quý khách vẫn tiếp tục sử dụng mỹ phẩm bình thường. Đến khi thấy da sáng lên và mụn giảm từ 60% trở lên, thì ngưng 40 ngày để da phục hồi lại. Sau khi sử dụng, làn da giảm dầu, sáng và đẹp lên. Quý khách kiên nhẫn sử dụng mới thấy hiệu quả. Sau 40 ngày nếu vẫn còn mụn, thì tiếp tục điều trị kỳ tiếp theo để loại bỏ sạch mụn. Ngoài ra, mụn xuất hiện dưới tác động của môi trường và ảnh hưởng kem phấn. Đối với làn da này, phải sử dụng 2 đến 3 kỳ thì mụn ở làn da này dùng lâu hơn, mụn nóng trong người. Bên cạnh đó, nóng trong người cũng là nguyên nhân gây ra mụn, triệu chứng như trên. Tùy theo mỗi loại da, dùng 3 chai trở lên, sau 40 ngày ngưng thuốc để da phục hồi lại. Nếu vẫn còn mụn thì sử dụng kỳ tiếp theo, chỉ mụn đầu đen, mụn lớn, mụn mù, mụn bọc với bạch hoa hồng, thường có triệu chứng như trên, tùy theo mỗi loại da, đối với loại mụn này thì điều trị lâu hơn 3 loại trên khoảng 3 đến 5 kỳ mới hết, còn mụn son chỉ có ở nữ, triệu chứng tương tự như trên, tùy theo mỗi loại da, dùng 3 đến 5 kỳ mới hết, phải kiên trì nhé mọi người. Khi mụn đã giảm khoảng 60% thì ngừng 40 ngày để da đàn hồi trở lại. Trong thời gian ngưng thuốc vẫn còn thẩm thấu trong da để điều trị, sau 40 ngày sử dụng mà kết quả chưa đạt như mong muốn thì quý khách tiếp tục sử dụng các kỳ tiếp theo, tùy theo mức độ nặng nhẹ của da, để điều trị hết hoàn toàn. Lưu ý, nếu sau thời gian ngưng 40 ngày, da quý khách đã đẹp rồi thì ngưng không sử dụng nữa. Nếu quý khách muốn làn da của mình đẹp tự nhiên, chống lão hóa theo thời gian, ngăn ngừa mụn và nám, thì 3 đến 6 tháng sử dụng một kỳ. Khi điều trị mụn nám, quý khách nên kết hợp sử dụng với các sản phẩm dưỡng da khác như mặt nạ bạch cúc hoa, sữa rửa mặt dành cho da dầu nhờn, dùng dịch dưỡng da bạch thiên toàn. Cách dùng và công dụng như sau. Mặt nạ bạch cúc hoa, đắp khoảng 20 đến 30 phút để khô và sau đó rửa mặt lại, dùng một lần trên ngày, nên kết hợp đắp mặt nạ trong quá trình điều trị mụn nám, có tác dụng hút những độc tố, gốc mụn dưới da ra bên ngoài, đồng thời hỗ trợ cho quá trình điều trị được nhanh và hiệu quả hơn. Ngoài ra, mặt nạ bạch cúc hoa còn giúp dưỡng da, phục hồi làn da bị tổn thương, chống lão hóa, làm làn da trắng hồng tự nhiên. Đặc biệt sản phẩm này có thể thay kem chống nắng. Khi da bạn đã đẹp rồi, thì bạn chỉ cần dưỡng 2 đến 3 lần một tuần. Cách sử dụng nước dưỡng bạch thiên tạc, dùng 1 đến 2 lần mỗi ngày, lấy bông thấm một lượng bạch thiên tầm vừa đủ, thoa lên da mặt, sau 1 giờ nên rửa mặt lại. Bạch thiên tầm giúp dưỡng cho làn da trắng hồng tự nhiên, giữ cho da luôn mềm mịn và tái tạo làn da bị tổn thương, giúp tẩy trang, làm sạch da, làm exit lỗ chân lông và làm mờ thâm sau điều trị, được sử dụng cho da mặt và toàn thân. Khoảng 20 ngày sau khi ngưng thuốc bạch hoa hồng, quý khách nên sử dụng kem dưỡng trắng da bạch hoa hồng để dưỡng. Cách sử dụng kem dưỡng da bạch hoa hồng, dùng 1 đến 2 lần mỗi ngày, thoa một lớp mỏng lên da, có thể sử dụng cho mọi loại da. Kem dưỡng bạch hoa hồng sẽ giúp quý khách có một làn da mịn màng, săn chắc và trắng hồng tự nhiên. Trong thời gian dùng mỹ phẩm bạch hoa hồng, thì quý khách nên thường xuyên điện thoại về công ty theo số 0979 745 552 để được tư vấn về làn da tốt hơn. Có đến hai loại mỹ phẩm bạch hoa hồng khác nhau, vì vậy quý khách cũng nên tìm hiểu qua trước sự khác nhau giữa hai loại mỹ phẩm bạch hoa hồng. Để đặt hàng đúng loại thích hợp với làn da của mình, mang lại hiệu quả tốt nhất khi sử dụng, liên hệ điện thoại đặt hàng 0979 745 79 745 551 hoặc truy cập website www.thanhbạchkimdong.com hoặc www phân phối hồng com Nhớ nhấn đăng ký kênh, like video và chia sẻ để được xem những video mới nhất.